Xin chào à, tất cả anh em Hôm nay tôi muốn giới thiệu anh em à, cũng à, nhằm đáp ứng cái sự tò mò của anh em khi trên thị trường hiện nay có rất nhiều những cơ sở bán những cái thiết bị gọi là máy phân âm hoặc tài xỉu nhưng mà khi thử thì ở chỗ mua ấy, thử thì thử được test được nhưng mà về nhà thì hoàn toàn không chơi được tôi rất hiểu điều đó thì hôm nay tôi làm clip này và hướng dẫn anh em về cái um, cũng đồng thời giới thiệu luôn anh em về cái máy phân âm hồ tài xỉu và cách chơi cách sử dụng của nó như thế nào trước tiên tôi sẽ giới thiệu sơ qua về cái máy cái máy này tại sao nó có thể uh, phân tích được âm thanh bởi vì đây nó là cái thiết bị micro hay còn gọi là cái uh, thiết bị thu âm nó giống như bộ phận tai của chúng ta muốn nghe được thì phải có tai thì đây cái máy này nó cũng thế đây nó chính là cái bộ phận thu ờ, âm này khi nó nhận được âm thanh nó ở bộ hột này nó sẽ thu âm thanh và nó qua một cục dung nó sẽ báo chúng ta biết trong một cái cục dung ở trong bên ờ, trong hột ờ, trong cái máy này đấy là thứ nhất cái thứ hai nói về máy phân âm thì tất cả nó phải là xuất xứ đều ở Thái Lan mà đã hàng Thái Lan thì là hàng nhập khẩu thì nó phải có sách hướng dẫn sử dụng và đây nó chính là sách hướng dẫn anh em anh em nhìn tất cả mọi cái nó có giống như trong hình với em tiếng đều là tiếng Thái và đây nó là những cái nhịp rung của nó nó sẽ có ba chế độ rung này 1 2 3 nó sẽ là hai cái dài này 4 5 6 nó sẽ là hai cái ngắn và đây một chế độ nữa là nó sẽ báo mặt 1 2 3 nó sẽ là hai cái ngắn 4 5 6 nó sẽ là một cái ngắn dài và 3 4 5 nó sẽ là một dài một ngắn còn đây là những nhịp rung khác Đấy, ví dụ báo mặt này 61 này, 52 này, 63 này, 54 và 65 tất cả những cái hiện là ba mặt còn về phần cuối đây anh em nhìn nó có giống như trong hình đúng không hoàn toàn giống 100 phần trăm luôn đây là mới thật sự gọi là máy phân âm về cái cách um, thức chúng ta nhận biết và phân biệt được cái máy phân âm thì tôi đã giới thiệu sơ qua rồi bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem cái máy phân âm này nó hiệu quả và cách chơi cách sử dụng nó như thế nào vậy tôi sẽ để cái máy à, ở đây và tôi sẽ bật công tắc lên khi anh em bật công tắc thì nhớ hướng cái mic này hướng về phía bộ hột thì nó sẽ báo cho chúng ta biết chính xác của nó chuẩn hơn bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem Đó, anh em nhìn nhịp rung này bây giờ nó sẽ là hai cánh ngắn này hai cánh ngắn thì nó sẽ là cái nhịp 123 đây anh em nhé đây một hai ba tôi đã viết tiếng Việt nhưng mà dễ đó có hai và có ba thiếu mỗi con một thôi khi một hai ba thì tất nhiên chúng ta sẽ đánh xỉu đó, anh em thấy bây giờ nó dùng hai cái dài rất là dài nha rất là khỏe nó rung mạnh như thế thì tất nhiên nó sẽ là 456 này anh em này đó tôi sẽ khui cho anh em xem đó có 4 có 5 và thiếu mỗi con 6 thôi nhưng mà vẫn là tài vẫn đủ điểm ăn anh em lưu ý khi chơi nhé đây quan trọng nhất chúng ta phải đánh đều tiền thứ hai nữa là chúng ta phải chờ cho máy nó nghỉ trong vòng 15 giây cái thời gian của 15 giây đó là để cho nhà cái người ta uh, giam tiền cho làng và đó cũng là thời gian để cho máy nghỉ anh em lưu ý khi đánh đấy và ờ, quan trọng nhất là cái khoảng cách nữa bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em một vài chén nữa anh em thấy nó rung hai cái rất là nhẹ như thế này tất nhiên nó sẽ là một hai ba nó chính xác có một có hai và cộng thêm một con ba nhất nhị tam tập thể dục bây giờ tôi sẽ chờ trong vòng khoảng 15 giây để cho máy nó nghỉ và nó ổn định về cái cách sử dụng máy này thì chúng ta không nên đánh gọi là đánh những chén kết những chén gọi là ừ, đánh một chén to mà anh em nên đánh đều tiền ví dụ như bây giờ chúng ta đang đánh khoảng 5 triệu một chén chén sau chúng ta sẽ đánh tiếp 5 triệu hoặc 6 triệu thôi chứ không nên đánh chén này 5 triệu xong chén sau chúng ta đánh lên 20 triệu hoặc 30 triệu như thế thì nó sẽ rất là hay gặp những cái sơ suất trường hợp là chúng ta bị gặp phải trường hợp chén phản nó sẽ thua ở những chén đó bây giờ tôi sẽ lắp cho anh em một hai chén nữa này đấy anh em thấy không bây giờ nó rung hai cái dài hai cái dài tiếp tục cũng sẽ là bốn năm sáu đó như trường hợp này gọi là chén phản chén phản thì chúng ta sẽ làm gì khi trường hợp gặp này chén phản nó sẽ lên con lục con nhất và còn tan gặp trường hợp này người ta lại tắt máy đi và bật lại nó bật lại và chúng ta lại tiếp tục chơi tiếp đó. Đó. bây giờ hai này rất là nhẹ nó, sẽ là nhất nhị tam nữa nó có con nhất và còn tam một ba năm xỉu số 9 đó, bây giờ lại chờ thời gian trong vòng khoảng mấy giây đó anh em thấy không gõ nhẹ cái là nó rung rồi máy rất là báo rất là nhanh và rất là chuẩn đó bây giờ nó hai cái dài hai cái dài tất nhiên nó sẽ là bốn năm sáu này nó nó không có bốn năm sáu à không có sáu nhưng mà có 4 có 5 cộng thêm một con 3 tài 12 điểm đủ điểm ăn thừa thừa điểm ăn chứ không đủ bây giờ lại chờ trong vòng khoảng 15 giây để nhả cái gian tiền và chúng ta sẽ đặt trang tiếp theo Đấy, bây giờ hai cái dung hai cái rất là mạnh nó vẫn là 456 anh em nhé đó bây giờ thiếu mất con 4 nhưng mà nó lại thừa một con 5 có hai con 5 và một con 6 anh em thấy nào bây giờ lại thừa điểm ăn không phải đủ chúng ta lại dừng trong vòng khoảng 15 à, giây và tiếp tục đặt chén à, sau trong thời gian chờ thì anh em có thể là ngồi à, hút thuốc hay là làm bất kỳ việc gì đâu cho quan trọng đó bây giờ khi máy nó nghỉ rồi khoảng 15 giây chúng ta tiếp tục đến chén tiếp theo vẫn là hai cây dài nhé. vẫn là 456 đó như trường hợp này có một con mũ và hai con tang nếu như trường hợp này chúng ta mặc dù chúng ta vẫn được ăn ăn cửa tài nhưng mà đây nó là trường hợp chén phản bởi vì sao anh em nhìn nhé khi một hai ba nó sẽ là có tam luôn nếu như trường hợp này nó phải là dung hai cái ngắn đúng không ạ nếu như hai cái ngắn mới là chuẩn mặc dù chúng ta không được ăn nhưng mà như thế mới là, là chuẩn thì trường hợp này chúng ta vẫn được ăn nhưng mà chúng ta nên tắt máy đi và khởi động lại Đó, tắt đi và bật lại một lần nữa Đấy, và để đánh chén tiếp theo thế nên tại sao tôi nói với anh em là chúng ta phải đánh đều tiền cái quan trọng nhất là đánh đều tiền cái bước thứ hai cũng là chờ khoảng 15 giây để cho máy nó ổn định rồi mình đặt tiếp và cái thứ ba nữa nó chính là khoảng cách nó phải chuẩn thì anh em đánh không bao giờ sợ thua đó bây giờ hai cái rất là nhẹ luôn hai nhẹ này chắc chắn nó sẽ là một hai ba rồi đó, như chén này chén này mình vẫn được ăn đúng không vẫn được ăn nhưng mà thấy máy nó đang có hiện tượng là sai một chút anh em nên bỏ cái chén chén tiếp theo này chén sau chén này anh em nên bỏ một chén để dừng một chén cho máy nó ổn định và chúng ta đánh cái chén thứ ba nếu như chén sau và chén tiếp theo này nó mà chuẩn thì chúng ta sẽ đánh chén thứ ba còn bây giờ chén sau này nó mà sai thì chúng ta lại tắt máy đi và khởi động lại nó rung hai cái nhẹ không ạ nếu như bây giờ nó mà về một hai ba là về xỉu thì chúng ta sẽ đánh chén sau còn nếu như nó mà sai về bốn năm sáu mà về tài thì chúng ta nên tắt máy và khởi động lại máy vào một lúc để đánh chén sau nữa đó như trường hợp này là sai chúng ta lại tắt đi khởi động lại đó, bây giờ chén này là chúng ta sẽ đánh được rồi đó, như thế này nó là sáu, đó hai con lục và một con nhất thừa điểm ăn luôn thì anh em nào cần tìm hiểu và muốn uh, hiểu rõ hơn sâu hơn về cái uh, bộ sản phẩm máy phân âm một tài xỉu này thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại uh, đây nhé còn đây anh em nhìn như thế này nó mới thực sự gọi là máy phân âm hồ tây xỉu này. hàng Thái Lan chứ không phải là hàng của made, I, made in ờ, China Trung Quốc đây anh em nhìn kỹ à, ai mà biết tiếng Thái thì có thể ờ, hiểu được đây có phải là máy phân âm tài xỉu không và có phải nguồn gốc ở Thái Lan không một lần nữa xin ờ, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này hẹn gặp lại anh em ở những cái clip tiếp theo chào tạm biệt tất cả anh em